bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem Thank bếp này thì phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được tôi bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào cánh phá dây điện học nướng không nướng và bị nướng bằng inox đây còn rất là mới ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ tôi sẽ mở nhỏ lại để ờ, mô phỏng cái chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa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 tại vì nhiệt độ từ 200 độ trở lên là nhiệt độ đã đủ để chúng ta có thể nấu nướng được rồi đây 380 uh, 356 độ bếp đã khóa ga kèm theo một tiếng nóng rồi đây bên bên trái cầu thủ đã khóa ga cùng lúc luôn bên đây là 302 độ đây hai bếp đều đã khóa ga này dù công tắc vẫn đang mở ok hiện tính năng khóa ga khi nước chúng ta nấu bị kẹt rồi tôi sẽ lấy hai cái sắt xuống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 để khắc phục vào đó để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm chung với bếp một loại pin sạc như thế này giá của nó gì tuổi thọ của nó là từ 4 cho đến 5 năm thời gian sạc của nó yêu cầu là 16 tiếng thì nó sẽ sạc đầy và khi sạc đầy bếp này các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 4 tháng rưỡi cho đến 5 tháng bếp ở đây hộp pin của bếp nằm ở đây bếp có sử dụng hai cặp pin như thế này một viên pin sạc sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được đi kèm với đó chúng tôi kèm thêm một cái thanh lò xo như thế này cho các bạn các bạn phía cực dương của đó có những cái lỗ nhỏ này pin Kia cho các bạn chúng tôi là chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là dương và dấu trừ là âm đây các bạn móc vào cực dương của nó những cái lỗ nhỏ cho móc vào để tăng chiều dài cho viên pin nó phù hợp với hộp pin hơn hộp pin thì có hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài tương ứng với hai cực các bạn lắp pin vào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 nếu mà các bạn có nhu cầu muốn một sử dụng thì các bạn có thể mua cái này để, để, để sử dụng để nấu hoặc là nướng những món ăn các bạn dự đoán trước cái thời gian chính được để sử dụng á các bạn chỉ việc lấy cái ổ cắm hẹn giờ này lấy cái dây sạc chúng ta cắm vào bếp đúng không chúng ta cắm vào ổ cắm hẹn giờ này rồi chúng ta cắm vào điện thôi các bạn hẹn giờ được tối đa là 90 phút tôi sẽ để vào mức 2 phút để thử chức năng hẹn giờ của bếp này bước cuối cùng các bạn lưu ý là chúng ta phải lấy pin ra để bếp không còn nguồn điện nữa thì cái tác dụng của cái thiết bị hẹn giờ này thì sau khi hết giờ nó sẽ tự động nó ngắt điện của bếp bếp sẽ không còn nguồn điện bếp khóa ga các bạn có thể dùng nó để nấu hoặc là nướng những món ăn các bạn dự đoán trước thời gian chính của nó mà không có cần phải canh ngoài ra thì để hơn khuyến mãi cũng có bán kinh doanh các loại benzin nội địa nhập đây đây là pin zin panasonic bên này là pin theo bếp từ bên Nhật về một cặp như thế này các bạn sử dụng được khoảng từ 4 đến 5 tháng giá bán của những loại pin này là 50.000 một cặp pin như thế ngoài ra thì chúng tôi cũng có bán một cái van ga Namilus như thế này có thể khắc phục cho các cho khách hàng cái tình trạng khi mà chúng ta sử dụng bếp ngọn lửa chúng ta không có được xanh đẹp mà nó bị đỏ vì lý do cái van ga chúng ta đang sử dụng nó không có được uh,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 bếp bên phải của tôi vừa mới khóa ra sau khi cái thiết bị nó hết giờ dù công tắc vẫn đang mở đây nếu như các bạn đang xem các chương trình này trên YouTube hoặc là trên TV thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm thêm các cụm từ là rẻ hơn khuyến mãi để các bạn có thể xem được những video clip thử bếp khác nữa của chúng tôi để tham khảo những loại bếp với những mức giá khác nhau trên kênh của rẻ hơn khuyến mãi